Kính chào quý vị anh chị đang xem video trên màn ảnh nhỏ của mình. Nấm ngứa ngoài da luôn đem lại cho chúng ta cảm giác ngứa ngáy khó chịu, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của chúng ta. Các anh nam thì thường hay gặp phải đó là vấn đề về hắc lào, hay còn gọi là lác đồng tiền. Hắc lào thì hay xuất hiện ở vùng háng, vùng kín, hắc lào ở mông, vân vân gây ra sự ngứa ngáy mỗi khi vùng hắc lào bị ẩm ướt. Và đặc biệt thì hắc lào rất hay tái đi tái lại, mặc dù các anh đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau nhưng cũng chưa có khỏi. Một phần đó là do uh, các anh không có giữ vệ sinh ờ, được khô ráo thoáng mát, hai là không kiên trì bôi hay ngắt quãng, thấy bệnh có cái biểu hiện hết ngứa là ngừng bôi. Như vậy thì chân lấm hắc lào cũng chưa có hết nên sẽ tái lại khi mà chúng gặp các cái điều kiện về thuận lợi. Còn các chị em thì lại hay gặp các cái vấn đề về nấm ngứa ở ngoài âm đạo. Hay là các bạn nhỏ thì hay gặp phải đó là vấn đề về ham da, nước ăn chân tay, ghen nở vân vân. Rất nhiều người thì đang bị nấm móng, ờ, nấm móng chân, nấm móng tay ờ, cũng rất là thiếu thẩm mỹ và khó chịu. Tuy nhiên thì móng ờ, phát triển chậm nên anh chị khi dùng thuốc thì phải kiên trì vài tháng thì như vậy thì mới có thể khỏi được. Ông bà ta đã từng nói, có bệnh thì vái tứ phương, và tôi biết là anh chị ở đây cũng đã đi tìm rất là nhiều loại thuốc trị nấm để bôi, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có cái kết quả như mong muốn. Vậy thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ tới anh chị uh, kem bôi da thuần mộc của Thánh Mộc Hương. Thì thuần mộc hương là một sản phẩm tinh túy của người Giao Ba Vì, được bào chế từ các cái thảo mộc trị nấm tự nhiên như cây ké đầu ngựa, hoàng liên, hoàng bá, kim ngân hoa cái trầu không và một số các vị thuốc gia truyền khác. Nó có tác dụng diệt nấm rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà kem bôi thuần mộc thì rất là an toàn cho trẻ nhỏ mà không lo bị kích ứng da. Tác dụng của kem bôi da thuần mộc thì đặc biệt rất hiệu quả đối với những ai mà đang bị các vấn đề như là hắc lào hay còn gọi là lác đồng tiền, hăm da, nấm móng, nấm móng chân, nấm móng tay, viêm lỗ chân lông, côn trùng đốt, uh, ghen ở, nước ăn chân tay các loại nấm ngoài da, nấm ngoài âm đạo, vân vân. Cách dùng kem bôi da thuần mộc thành mộc hương thì ngày anh chị bôi từ 2 đến 3 lần và trước khi bôi thì anh chị vệ sinh sạch sẽ vùng da mà đang bị nấm bằng ờ, nước muối loãng hoặc là anh chị nếu mà có baking soda thì anh chị có thể hòa hoặc là anh chị đun nước lá trầu không ờ, cho khoảng ờ, từ 5 đến 10 lá trầu không tươi đun sôi với cả một cục phèn chua nhỏ bằng khoảng đầu ngón tay sau khi đun sôi thì anh chị đun sôi khoảng 5 đến 10 phút rồi chúng ta để nguội. Sau đó thì ờ, ngâm ngâm ờ, chân tay hay cái vùng ờ, vùng da chúng ta đang bị nấm vào nước đó. Sau đó thì để chờ khô rồi chúng ta bôi một lớp thật là mỏng lên. Còn những ai mà đang bị nấm móng thì anh chị cũng có thể dùng cái bàn chải đánh răng đó. Sau đó thì trà sạch sẽ các cái kẽ móng rồi chúng ta bôi thuốc thuần mộc. Sau đó thì anh chị có thể dùng à, miếng gạc mà gạc mua ở hiệu thuốc đấy thì để ờ, quấn quanh để như vậy thì để kem nó đỡ bị rớt ra ngoài rồi vừa tiết kiệm lại vừa hiệu quả và đây là một tip ờ, kem thuần mộc thì trên đó cũng ghi rất là rõ ràng về thành phần công dụng cũng như là cách sử dụng ờ, anh chị xem chi tiết thì có có tờ giấy hướng dẫn sử dụng ở bên trong cũng như là giá trị của sản phẩm thì giá kem bôi da thuần mộc cũng là 190.000 một tip thì uh, bên uh, Thanh Mộc Hương Thuần Mộc thì cũng có hỗ trợ uh, đối với các anh chị ở tỉnh xa thì uh, cũng có thể ship đến tận nơi cho anh chị và ngày ngày tháng sản xuất cũng như là hạn sử dụng thì cũng in luôn ở trên uh, tip kem thì anh chị cũng có thể kiểm tra và bên cạnh đó thì trên hộp vỏ hộp của kem bôi da thuần mộc thì cũng có uh, một cái tem để phân biệt hàng thật Ờ, hàng giả thì anh chị cũng có thể check làm theo hướng dẫn nhắn tin theo cú pháp đã hướng dẫn chi tiết ở trên hộp. Còn nếu như anh chị và người thân ờ, có nhu cầu sử dụng thì cũng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp tới số hotline 0974 030 543. Nếu như mà anh chị cảm thấy thông tin hữu ích thì hãy nhấn vào like và chia sẻ cho bạn bè, người thân ờ, của mình ờ, phòng những lúc mà đang bị gặp vấn đề nấm ngứa thì cũng có thể liên hệ và sử dụng. hoặc nếu như anh chị có những ý kiến đóng góp cũng như là phản hồi về ờ, phản hồi đánh giá về kem bôi da thuần mộc thì xin anh chị đừng ngại, hãy để lại bình luận ở bên dưới. Xin cảm ơn anh chị đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.